mình chào các bạn nha mình chào các bạn đến với kênh ờ, duy nam 66 thì hiện tại mình đang có mặt tại ờ, tiền giang đây là đại hội ờ, winner do honda tổ chức nha các bạn thì có cả các tất cả các dòng xe winner từ v 1 v 2 và v 3 nha các bạn rất là nhiều các tỉnh thành đến tham gia nha long an thành phố hồ chí minh đồng tháp bến tre trà vinh bình dương có luôn nha các bạn rất là nhiều tỉnh thành nha rất là nhiều luôn tuyệt vời luôn nha đây khu diễn rất là tuyệt vời luôn và những màn bóng đầu khối rất tuyệt vời luôn hay quá anh ơi oh, hay quá hay quá anh ơi vỗ tay lên nó mức cao hơn nào này bóc còn cao hơn lần đầu luôn các bạn đây đây rất tuyệt vời luôn anh ơi còn cao nữa nè sao còn cao đỉnh luôn anh ơi quá hay luôn anh ơi quá tuyệt vời minh gì quá hay luôn anh ơi chúng ta đang thực hiện đốt à, nết những bạn. vời luôn vừa lái xe vừa đứng lái một ta một chân luôn nha các bạn rất tuyệt vời luôn nha quá hay anh ơi quá hay luôn rất tuyệt vời luôn hay quá anh ơi bảy lên các bạn ơi quá hay cho anh ta một chàng vỗ tay các Thank bờ luôn nha các bạn đẹp hay quá anh ơi hay rất luôn nha rất tuyệt vời luôn rất là điêu luyện luôn nha các bạn rất là điêu luyện luôn quá hay các bạn bây giờ sẽ tìm ra một bạn nữ để ờ, đi cùng mà ờ, các bạn thích cùng và ta đang kiếm một bạn nữ nha các bạn ta đang chạy dạo vòng đây kiếm một bạn nữ Thank you và tiếp đến thì à, hai bạn này sẽ đốt lớp ok đây hai bạn này đang đốt lớp nhật bạn đốt lớp thì gỗ quá hay luôn nha anh ơi rất tuyệt vời luôn nha đây rất đẹp luôn các bạn đây này thế là được gần hai cân của nha cơm đi ra đi ra chơi rồi chứ phải mình sẽ làm cái video này hai cân cũng nghe nha các bạn nhớ like subscribe nha Alright. Ok chúng ta cùng nhau chờ xem màn kết hợp này nhá Anh ơi mình đi đâu thế? Sẽ bắt đầu ờ, chở cậu nữ này Xong các bạn đây bến đầu vừa đi dạo nha các bạn rất tuyệt vời luôn nha hay quá anh ơi đây rất tuyệt vời luôn nha nó đi được mấy vòng luôn rất tuyệt vời đến màn dịp bánh sau lên đây các bạn dịp bánh sau lên ờ, để hút cái mão vào nhau nè bây giờ sẽ bàn dịp bánh sau lên nha các bạn đây đó à, hay quá nơ ơi làm thêm một vòng nữa rất hay luôn các bạn chiếc bánh sau lên mà rất là hay luôn đây đó hay quá nơ ơi xét được đây là cái video ờ, các bạn xem thôi nha chứ không nên thực hiện tại nhà nha các bạn rất nguy hiểm nha video của mình đến đây thì cũng đã sắp kết thúc rồi cảm ơn các bạn đăng ký và các bạn hãy xem ủng hộ mình nha các bạn cứ like subscribe ủng hộ trên hai kênh nha kênh ờ,